rồi ngày hôm nay tiếp tục nha, nha, nha các em bữa nay thì banana sẽ học cái bài gọi là bản chia 7 bài số 34 trong chương trình gỡ bài tập toán 3 tập 1 à, ở đây nó có mấy bài con dạ ở đây có bốn bài ạ nhìn vào bài nè bốn bài bài bài thứ nhất là bài gì bài tính nhẩm đúng không dạ bài tính nhẩm thì bây giờ ờ, bản chia 7 thì mình phải nhớ của chương mấy dạ nhớ của chương 7 ạ à. rồi của chương 7 thì bây giờ từng bài này con làm coi dạ ví dụ như 21 mình chia cho 7 thì bằng bao nhiêu 14 chia cho 7 bằng bao nhiêu thì muốn làm bài này thì phải sao phải nhớ của chương 7 dạ 7 nhân cho mấy bằng 21 7 nhân cho 3 thì sẽ bằng 21 ừ. Nói lớn rõ ràng lên cho các bạn cùng nghe coi 7 nhân cho mấy Dạ là 7 nhân cho 3 ừ. 7 nhân 3 bằng 21 Vậy 21 chia 7 bằng Dạ 21 chia 7 bằng 3 Rồi viết vào Rồi Tương tự các bài kia làm nhanh coi Dạ tiếp rồi để mà làm bài toán nhanh như thế này thì các bạn phải thuộc rất là nhiều những của chương từ của chương 2 cho tới của chương 9 rồi giỏi quá tiếp tục bài số 2 tính nhẩm 14 chia 7 bằng 2 14 chia 2 bằng 7 7 chia nhân 4 4 nhân 7 Ừ, dỗ quá tiếp tục rồi quá giỏi hai bài đã xong hai bài rồi bây giờ tiếp tục cái bài tổng đố rồi đọc cái đề coi dạ có 35 lít dầu chia đều vào 7 can hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu ừ. như vậy thì mình làm bài toán gì dạ mình làm bài toán chia rồi ghi ghi ghi cái cái là dễ rồi dạ Dạ là số dầu mỡ cam có là Rồi ghi vô, ghi, ghi vừa đẹp vừa nhanh vừa gọn thôi rồi tiếp tục năm gì tương vị là gì dạ là lít rồi ghi đáp số Dạ rồi ừ. Vậy thì 5 lít này là 5 lít trong mỗi can Dạ đúng không mỗi một can như vậy nó có 5 lít thì 7 can nó sẽ chứa tổng cộng là 35 lít rồi bài số 4 coi đọc bài số 4 được không có bao nhiêu có 35 lít dầu chia vào các can mỗi can có 7 lít dầu hỏi có bao nhiêu can bao nhiêu can dầu rồi thì thì, thì cũng tương tự làm phép gì mình làm phép chia ạ à? tính gì chia không dạ. Rồi chia sao? Lấy cái gì chia cái gì? Giờ dạ, mình lấy 35 mình chia cho 7. Ừ. Vậy là số canh dầu có nè. Đúng rồi bám sát cái câu hỏi đọc kỹ câu hỏi rồi trả lời đúng theo cái yêu cầu của câu hỏi đó dạ năm này là năm gì Vậy là 5 lít dầu Đọc kỹ coi Dạ, can 5 can đó 5 can chứ không phải 5 lít đâu Dạ Đơn vị nó khác nhau đó Hồi nãy là cái bài trên đó là 5 lít trong một can Còn cái bài này là 5 can Nó có 5 cái can như thế Đúng không? Dạ. Thì hai cái đáp án nó số thì nó bằng nhau nhưng cái đơn vị tính nó khác nhau. Dạ. Rồi ghi đáp số vô đi. rồi, rồi. quá vậy là như vậy là Nana đã hoàn thành cái bản bài tập bản chia 7 gồm có 4 bài trong đó có hai bài tính nhẩm hai bài toán đố rồi ngày hôm sau thì chúng ta sẽ học tiếp video sau chúng ta sẽ học tiếp phần luyện tập bài 35 rồi mời các em đón xem nhé